vào khoảng trung tuần tháng 8 năm kỷ mão 1939, có một tín đồ ở xa tìm đến tổ đình hỏi Đức Thầy. Thưa Thầy, con thấy trong xóm, mỗi khi có người bắt gà vịt heo trước khi cắt cổ, họ sợ tội nên chú nguyện như vậy. Nam Mô A Di Đà Phật Giải ngay, hôm nay là ngày tháng năm Tao phóng sanh cho mày đầu thai kiếp khác làm ăn Đừng đầu thai con gà, con vịt, con heo Ăn dơ ở bẩn nữa Thế là họ ra tay hạ sát Thưa, họ chú nguyện như vậy có đúng hay không? Và con vật đó được giảng sanh hay không thưa thầy? Tôi hỏi ông, nếu có người bắt ông, họ niệm chú giảng sanh như thế rồi giết ông, ông có ưng mà bằng lòng không? Con vật cũng thế, đó là ỷ mạnh hiếp yếu, chẳng những mang tội ác sát sanh, mà còn thêm trọng tội, đem danh hiệu Phật làm tròn ngụy lý, mê hoặc thế gian. Cảm nhận được lời dạy tỏ tường của Đức Thầy, người tín đồ vui vẻ ra về. Chữ rằng nhân vật giữ đồng, tuy không biết nói, nhưng lòng biết nghe. Thuật theo lời của Trường Quy. Tiếp theo đến mẫu chuyện Bài chú giảng sanh Lối hạ tuần tháng chạp năm kỷ mão 1939 Bây giờ Đức Giáo Chủ còn ở tại Tổ Đình Một hôm tôi và số anh em đồng đạo có mặt khá đông Ngài hỏi Trong các ông Có ai thuộc bài chú giảng sanh trong Kinh Phật từ trước bằng tiếng Phạn không? Bạch Thầy Tôi còn nhớ Một ông lão đứng dậy Đức Thầy bảo ông ấy đọc Nam mô A Di Đa Bà Dạ, Đa Tha Dạ Đa Dạ, Đa Điệt Dạ Tha, A Di Rị Đô Bà Tỳ, A Di Rị Đa Tất nam Bà Tỳ, A Di Rị Đa Tỳ Ca Lan Đế, A Di Rị Đa Tỳ Ca Lan Đa, Dạ Di Nị, Dạ Dạ Na, Chỉ Đa Ca Lệ Ta Bà Ha. Đọc dứt, ông ngồi xuống, Đức Thầy cho biết. Bài chú này phiên âm phạn ngữ, học lâu thuộc, và ít ai biết được nghĩa lý, nên đọc thường bị sai chữ, Vậy để tôi đọc bài chú giảng sanh khác cho mấy ông nghe. Nam mô Tây phương cực lạc thế giới tam thập lục dạng ức, nhất thập nhất dạng cửu thiên ngũ bá đồng danh đồng hiệu đại từ đại bi cứu độ chúng sanh A Di Đà Phật. Tức là 36 tỷ 950 triệu thượng thiện nhân ở cõi Tây phương Phật đồng tiếp dẫn vong linh hay phổ độ chúng sanh. Ngài giải thích. Bài này dùng vào hai trong ba việc. Một, dùng trong thời gian niệm Phật, đi, đứng, nằm, ngồi. Nó có ý nghĩa như câu lục tự Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng rộng nghĩa hơn. Chữ lục tự có tính dị kỷ, chỉ niệm cầu cho mình, nhưng bài giảng sanh này có ý dị tha là cầu cho tất cả chúng sanh. Xong hai câu này, lục tự và Tây Phương đều niệm được. Hai, dùng trong lúc hộ niệm cho người trước khi tắt thở, chết. Ba, khi người chết, không cần biết lạ hay quen, đều hướng tâm nguyện thầm cho họ hay các sanh vật, nhất là trong mọi sinh hoạt, đi đứng của người cư sĩ tại gia. Chúng ta hiện giờ không khỏi gia chạm làm đau đớn hoặc thiệt hại đến sanh mạng các loài sanh vật. Trong bốn loài, noãn, thai, thấp và quá sanh, như cày ruộng, nấu ăn, uống nước. Tuy là nghiệp sát vô tình, nhưng ta cũng phải mắc nghiệp nợ đó. Cho nên, giờ phút nào chúng ta cũng phải niệm bài chú này hoặc niệm Phật liên tục, để vừa biết ơn và thương xót tất cả, đồng thời vừa cầu cho tất cả chúng sanh được siêu sanh tịnh độ và nguyện tu hành đắc đạo để độ các linh hồn đó. Ấy là chúng ta tự chuyển đổi cái nghiệp nợ quán thù ra cái ân và kết duyên lành với họ. Sau này nếu ta tu đắc đạo trước sẽ độ được họ, bằng họ đắc đạo trước sẽ độ được ta. Đức Thầy giải thích xong, mọi người lấy giấy viết nhờ Ngài đọc lại. Mãi đến năm 1945, Đức Thầy mới viết quyển sáu tức Tôn Chỉ Hành Đạo, thuật theo lời ông Bùi Văn Ưởng. Tiếp theo đến mẫu chuyện Người cùi nói tiếng Tây. Ông Hương Chánh, cao văn viết ở thôn Bình Thạnh Đông, Châu Đốc. Ngày nọ đi lên Châu Đốc, thấy có người cùi gây lộn bằng tiếng Tây tại chợ Châu Đốc Cùi xuống giữa dời châu đốc thẳng sông, Đến nơi thiên hạ còn đông, Giả gái không chồng đi bán cao tươi, Thấy dân ở chợ nực cười, Súng nhau chiếu vẹo đặng cười gái tơ. Buồn đời lăn mạ ngẩn ngơ, biến mất lên bờ, liền giả cùi đuôi. Phố phường nhiều kẻ tới lui, Thấy kẻ đuôi cùi chẳng muốn ngó ngang. Đời nay quý trọng người sang, giả ra gây lộn nói toàn tiếng tây quyển nhất tiếp theo đến mẫu chuyện mượn ghe khoảng trung tuần tháng bảy năm kỷ mão một nghìn chín trăm ba mươi chín sau ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo lúc chân linh của Đức Giáo Chủ dạo Lục Châu thì ông cả từ bị mất chiếc ghe lường có môi cho người tìm mãi không được đức thầy cười và tặng bài thi Thoàn nhỏ ly gia dị tất nan Bửu sanh du lịch lục châu giang Kim sơn thương mại toàn lê thứ Thức tỉnh bá gia giấc mỏng trạng Đức Thầy đọc bài thi cho Đức ông nghe và nói Ông cả đi kiếm mấy ông thầy nho mượn bàn thử xem Thuật theo lời ông cả từ Tiếp theo đến mẫu chuyện Chèo ghe anh tôi ở Hòa Hảo Thấy có ông già chèo chiếc ghe khẩm mà đi nước ngược Anh bơi xuồng theo không kịp Ông già kêu anh nói lớn Mày ăn thịt trâu nhiều quá Chèo theo tao sao nổi Nghe vậy anh nhận thức được sự việc Nên về quý y và kể lại chuyện này Giả từ chợ mới một khi Thuyền đi xuôi ngược Đến thì ba răng Ít ai biết được đạo hằng, ghé an thầy Pháp nói rằng lỡ chân Trước sau bài tỏ nguồn cơn, vì thương lê thứ chẳng sờn lòng đấy Có người lối xóm muốn gây, sinh sáo trái bắp liền quầy xuống ghe. Ghe điên vốn thiệt ghe be, mà lại điên nhẹ, nước ngược thẳng sông. Ra quai thuyền chạy như dông, Người nhà xuống bến trong lòng ngại nghi, Ông này chẳng biết người chi, Chèo quế vậy thì mạnh bạo quá tai, Thần tiên mà chẳng ai hay. Quyển nhất Tiếp theo đến mẫu chuyện Mất trộm Cô Tư Cứng ở Hòa Hảo Ở gần nhà Đức Ông Bị trộm lấy mất Một cây lãnh và rất nhiều quần áo cô buồn rầu khóc lóc. Vào ngày 7 tháng 7 năm 1939, khi đó có một chiếc ghe, trong ghe có bốn người, ba tớ một thầy, ghé vào nhà cô coi bói. Một trong bốn người này, sau khi xem xong nói với cô, Của đã mất thì thôi, cô không nên buồn rầu. Vụ trộm này do bà con cô điềm chỉ, ráng lo làm, rồi sau sẽ khá bằng ba. Quả thật sau này nhờ mua bán giải ở chợ Mỹ Lương rất khá. Tiếp đó Đức Thầy bảo cậu úc, Quỳnh Thạnh Mậu, bào đệ của Ngài, đem trao cho cô Tư Cứng hai bài thi tứ cú. Kích động thiện tâm lụy xót xa, Thoàn loan trở gót dụng tiên khoa, Khuyên giải phàm nhân tan sầu muộn, Vật dụng gia đình khó kiếm ra. Thương đó lòng đây rất thiết tha, Thiên định số căn mới xảy ra. Đói thấy tà gian trung trực ghét, Nhưng vì giận hạn chẳng phui ra. Đoạn giả sau đây nói về trường hợp liên quan ấy. Con thuyền đương lướt gió sương, Bỗng nghe tiếng khóc tư lương ai hoài. Có người ở xóm bằng nai, Bị mất trộm rài đồ đạc sạch trơn, Du thần bày tỏ nguồn cơn, rằng người nghèo khó, đương hận, phận duyên. Điên nghe vội giả hoài thuyền, dùng khoa coi bói, giải phiền phàm nhân. Coi rồi bày tỏ thiệt hơn, khuyên cô đừng giận, đừng hờn làm chi. Quyển nhất, thuật theo thất sơn màu nhiệm. Tiếp theo đến mẫu chuyện bán thuốc Sơn Đông. Ông tại Công Hợi ở Hòa Hảo kể lại, có hai người lạ tới nhà ông, một người xin giả gạo, một người bán thuốc Sơn Đông, có mời cô Tư Cơ mua một ve thuốc bổ trị bệnh phong, dặn nên pha với nước nóng, chứ đừng pha với rượu vì nó kỵ thai. Bây giờ anh Quỳnh Văn Gọn, con ông Úc Quốc, sau này là đại đội Gọn, và một người bạn tên là Khâm đi lại coi quảng cáo, nói với cô Tư Cơ, đừng mua thuốc sơn đông mãi vỏ, chẳng hay ho gì đâu. Lúc đó ông Quỳnh Nhân Quốc, Úc Quốc, có phận sự coi chừng sát Đức Thầy, lẻn ra ngoài đường, đi tiểu, thấy hai anh này nói chuyện nên đi lại rầy. Thì thấy người bán thuốc sơn đông đang nhổ răng cho người hàng xóm. Đây là đoạn kế tiếp nói về vấn đề này. Rồi đi dạo xóm một khi, đi lên nhà thì giả gạo mà chơi. Vào nhà nói chuyện một hơi, gặp người bán thuốc cũng thời ghé vô. Mua một da uống hỡi cô, uống vô bổ khỏe, trị nhiều chứng phong. Uống thì pha nước nóng trong, chớ đừng pha rượu, nó hồng kỵ thai. Hai thằng ở xóm bằng nai, Nó nói ngày rày thuốc chẳng có hay, Người cha đi lại thấy rầy, Thiệt mấy đứa này cãi cọ làm chi. Bước ra nhà nọ một khi, Đi lên đi xuống, kiếm thì xe lôi, Gặp xe chẳng có lên ngồi, Chạy trước đi rồi ngừng lại chỗ kia, Xóm này kẻ ghét người ưa, Ghé vào nhà nọ nhổ bừa cái răng, Sấm giảng Nguyễn Nhất thuộc theo thất sơn màu nhiệm. Tiếp theo đến mẫu chuyện cúng tiền đi non bồng. Ông Năm Hẳn, người làng Kiến An, quận chợ mới, về phần sát quan dân trường, quan công, cho biết ông thấy cụ già râu tóc bạc phơ, dung mạo khác thường, có ghé vào nhà ông thuyết đạo và ứng khẩu ngâm thơ rất hay. Dĩ nhân giảng rất nhiều điều nhưng ông chỉ nhớ ông cụ khuyên mình người tu niệm vậy mà nói chi lớn tiếng người mà khinh khi đồng thời ông cũng năm cắt bạc tiền đi non bồng rất phù hợp với đoạn giảng này xưa nay không có mấy khi dương trần có phật vậy thì xuống đây chợ quê giáp hết thuyền quay đi trở lộn về ông trưởng giảng dân quản chi nắng sở mưa tầng Chèo xuôi chèo ngược mấy lần không thôi Thảm thương bá tánh lắm ôi Bồng lai tiên cảnh sao rồi một khi Nếu ai rảnh việc thì đi Còn mắc nợ thì ở lại dương gian Có người xưng hiệu ông quan Tên thiệt dân trường ở dưới dinh ông Thấy đời cũng bắt động lòng Ghé vào tệ xá thẳng sông lên nhà Mình người tu niệm vậy mà Nói chi lớn tiếng người mà khinh khi, Người nhà cảm tạ một khi, Cũng năm các bạc tiền đi non bồng Sấm giảng quyển nhất. Tiếp theo đến mẫu chuyện Cánh tai thần. Nhà tôi cách nhà ông Hương cả từ Tổ đình Hòa Hảo dưới khoảng ba trăm thước, nên thường lui tới nghe thầy Tư đọc tiếng rất là tai. Trong đêm khuya thanh vắng, có lẽ là tiếng Phạn hay là Tây Tạng chi đó. Nhiều lần thầy Tư khuyên tôi tu hành, nhưng tôi còn do dự vì chưa mấy tin tưởng. Buổi tối nọ, lại nhà ông cả, thấy thầy đang nằm ghế bố gần vách nhà. Tôi nói, ông Tư, làm sao cho tôi tin thì tôi mới chịu tu. Chẳng trả lời, Ngài liền giơ cánh tay lên nói, Ông nhìn trên vách coi có thấy gì không? Tôi thấy người chỉ dơ cánh tay mặt lên. Kỳ lạ thay. Trong vách hiện ra bóng hai cánh tay. Rồi thầy dơ hai chân lên thì hiện lên bốn bóng chân. Thế mà tôi vẫn chưa mấy tin. Còn nói, tôi với ông tới đứng trước tấm kiến, rồi ông làm sao? Tôi thấy sau lưng ông là ai thì tôi mới tin. Thầy Tư nói, Ông không tin thì thôi. Tôi không thể chiều theo ý muốn của ông. Ít ngày sau, vào buổi tối nọ thầy Tư đến nhà tôi nhằm lúc vắng người, thầy nói. Tôi khuyên ông đã nhiều lần mà vẫn còn lần lựa, không sớm lo tu hành. Nay tôi nói cho ông biết, quân sư Trạng Trình là tôi và Phật thầy Tây An cũng là tôi. Tùy sự nhận xét của ông, tôi không khuyên ông nữa thấy tận mắt sự quyền diệu phí phàm của Ngài với nhiều vấn đề khác đã được chứng kiến. Tôi xin thọ giáo quy y. Sao nhớ lại những lời của Đức Thầy Nhũ Khuyên mà lòng rai rứt, không biết đền đáp lòng bao dung của Ngài. Tu kiếp kiếp, nếu không quá trễ, chừng. Sao nhớ lại những lời của Đức Thầy Nhũ Khuyên mà lòng rai rứt không yên, biết làm sao đền đáp với tấm lòng bao dung của Ngài. Tu kiếp kiếp, nếu không quá trễ, chừng đối đầu khó kiếm điên khùng. Cứu lương hiền, chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sau tiêu diệt. Kẻ dân của người khùng, thuật theo lời ông Nguyễn Duy Hinh. Tiếp theo đến mẫu chuyện, muốn sợ mình thầy. Đức Thầy bị thực chân Pháp an trí tại Bạc Liêu trú ngụ nhà ông ký giỏi cựu thơ ký sói phủ Nam Kỳ. Vào ngày 19 tháng 5 năm Tân Tỵ 1941, lúc này tôi, Trần Văn Nhật, đang làm việc tại đây. Tôi quy y theo Ngài nhưng chưa đặt hết lòng tin vào Thầy nên thầm ước. Chừng nào sờ vào mình Thầy mới chịu tu. Ngày nọ Đức Thầy vào phòng tắm, tình cờ ông đi ngang qua. Ngài gọi lại bảo, ông tới đây sờ vào thân mình thầy coi cho biết. Tôi vừa mừng, nhưng lại rất sợ, và cũng vừa lo nghĩ. Sao thầy biết được tâm niệm của mình mà cho phép? Suy tư là vậy, nhưng dẫn tới bên thầy, liền sờ tay bên phải, thì lạnh băng. Sờ tay vào bên trái của thầy, cảm giác rất nóng. Lấy làm lo sợ. Thế nhưng cũng từ đó, tôi thật sự kính tin Đức Thầy Ngài cho biết cụ thể. Bên lạnh là của Phật, còn bên nóng là thần thánh đó ông Nhật ạ. À. Từ đó ông Nhật thật sự kính tin và hành trì theo tôn chỉ Phật giáo và hảo, thuộc theo lời bà ký giỏi. Tiếp theo đến mẫu chuyện trả nợ. Sau ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão 1939, một thời gian tiếng tâm thầy Tư Hòa Hảo độ bệnh, cứu nhiều người thập tử nhất sinh được mạnh lành. Ba chúng tôi, bộ cuộc, năm lố và tôi từ làng Hưng Nhân sau khi ăn cơm sáng xong, rủ nhau qua tổ đình nghe thầy Tư thuyết pháp. Sau để hỏi một việc. Anh bộ cuộc hỏi tôi, anh giáo qua muốn hỏi việc chi? Chừng nào tôi hỏi thì anh biết. Chúng tôi đi luôn ba buổi. Buổi đầu thầy hỏi bộ cuộc năm lố. Buổi kế hỏi năm lố bộ cuộc. Tới buổi thứ ba mới hỏi hết ba người. Thầy Tư nói với tôi. Hai buổi rồi ông giáo có ý buồn tôi. Vì đi ba mà hỏi có hai người. Còn ông tôi chừa lại. Có chuyện như vậy vì tôi biết ông giáo muốn hỏi tôi một việc Tôi nhường cho ông hỏi trước điều mà ông không hỏi. Hai bữa rồi ông giáo có ý buồn tôi, vì đi ba mà hỏi có hai người, còn ông tôi chừa lại. Có chuyện như vậy, vì tôi biết ông giáo muốn hỏi tôi một việc, tôi nhường cho ông hỏi trước, mà ông không hỏi. Cho dù muốn hỏi, cũng không nói ra lời. Thôi bữa nay muốn hỏi việc chi thì cứ hỏi. Lúc này tôi được thầy cho phép nên hỏi, Thưa thầy, như tôi mắc nợ một ngàn dạ lúa mà tôi làm có hai công ruộng, thì làm sao mà trả cho hết nợ? Đức thầy trả lời, đành rằng trả không hết nợ, nhưng ông quyết tâm trả nợ, cho đến khi nào trả hết nổi, thì nhờ chủ nợ ân xá cho, không sao đâu, đừng lo. Bây giờ tôi không còn thắc mắc gì nữa. Nhớ lại ông Phan Châu Bá, có lần hỏi việc tương tự, Đức Thầy đáp quả. Đành rằng nợ thế trả chưa xong, mà biết ăn năn sửa lấy lòng. Niệm chữ di đà tan chứng nghiệp, thuyền từ Thầy rước lại non bồng. Non bồng tiên Phật xót nhân sinh, trí huệ trao dồi kháng kệ kinh, an phận hơn bề danh lợi tạm tề gia trung hiếu dạng thân mình Bạc Liêu năm Tân Tỵ 1941 Tôi vô cùng bái phục đấng cứu đời Thuật theo lời ông Giáo Thuận Tiếp theo đến mẫu chuyện Chư thần đòi ba lần Khoảng trung tuần tháng 5 năm 1939 Một đêm nọ Tôi nằm ngủ chừng canh ba Nghe chư thần mách bảo Phật đã ra đời giáng thế ở làng Hòa Hảo. Tôi ngồi dậy rất tỉnh tuồng, suy nghĩ hồi lâu, cho là mộng mị, tiếp tục nằm ngủ. Đêm sau, có tiếng chư thần thôi thúc nữa. Nay thầy đã về Hòa Hảo rồi, sao không lên tìm? Sáng ra lại có sự buồn ngủ rất lạ kỳ, nên vào nhà nằm như mọi lúc. Khi giấc ngủ chập chờn thì gặp vị thần quở đây là lần thứ ba, nếu không nghe thì đừng có trách. Vậy là tôi lên Hòa Hảo một chuyến cho rõ thực hư. Tới nơi tôi vào nhà ông Úc Quốc, vừa là thân chủ, vừa là đồng đạo. Hai người đang trò chuyện, thì từ bên nhà Đức Thầy bước qua, nắm tay ông Bảy Còn, vừa cười vừa nói. Giữ hôn, đợi chư thần đòi ba lần ông mới chịu tu. Thôi, mời ông Bảy qua nhà, đêm nay ông ngủ với tôi. Đoạn ngài nói, ông Bảy muốn thử tôi lắm phải không? Dứt lời Đức Thầy vào trong lấy giấy, viết ra làm hai bài thi thất ngôn bát cú đường luật và trao bài thơ cho ông Bảy, nói tiếp. Nè, ông đọc đi, coi có phải của người xưa không? Tôi không biết chữ nho, nhờ cậu Tư đọc dùm cho, thuộc theo lời ông Úc Quốc. Tiếp theo đây, hai bài thơ khoáng thủ của người xưa. Đức Thầy liền đọc bài thi thất ngôn, bát cú, khoáng thủ. Đạt đạo hoằng khai kế nghiệp truyền, Chư ban hành thiện hiếu vi tiên, Ngao du thế giới hoàng sanh chúng quý tiện trí ngu trạch nhơn hiền châu di phục thị an bá tánh thượng cổ hoàng ư thế tự nhiên diễn cận chư châu quy nhất thống an cư lạc nghiệp phước vô biên nghe qua bài thơ tôi vừa sửng sốt vừa kính phục sau đây là bài thơ bác nhẫn Nhẫn năng sự thế thị nhân hiền, Nhẫn giái kỳ tâm thận thủ tiên, Nhẫn giả hương lân hòa ý hỷ, Nhẫn hòa phu phụ thuận tình duyên. Nhẫn tâm nhật nhật thường an lạc, Nhẫn tánh niên niên đắc bảo truyền. Nhẫn đức bình an tiêu dạng sự, Nhẫn thành phú với vĩnh miên miên. Lúc này ông Bảy còn không còn nghi ngờ gì nữa, liền quỳ bái phục. Nhưng Đức Thầy đỡ dậy và nói, Không nên, sát tôi còn nhỏ tuổi hơn ông Bảy nhiều. Ông muốn lại thì tới bàn Phật mà lại. Sáng sớm ông Bảy nói với tôi, Không còn nghi ngờ ai khác được, từ đây quy nhất thống. Thế là ông Bảy quy y vào đạo theo tôn chỉ hành đạo do Đức Thầy giáo hóa. Đáng tiếc thay, chỉ một phút đặt đức tin thiếu chánh tính, ông Bảy đã bị tà giáo lợi dụng. Thuật theo lời ông Quỳnh Văn Quốc. Tiếp theo đến mẫu chuyện Gieo nhân lành Sau ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo Tại làng Hòa Hảo quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc Như nhộn nhịp hẳn lên Làng sống người khắp lục tỉnh Nam Kỳ kẻ tới, người đi đổ xô tới nhà ông cả bộ, đức ông, để xem tài độ bệnh hoặc nghe thuyết pháp, hay thử tài thi văn của các nhà trí thức cũ và mới về người thanh niên chưa đầy hai mươi tuổi. Đặc biệt là giọng ca tiên, giọng Bắc Hòa Nam, rất lạ tai, đã kích động không ít người hiếu kỳ, trong đó ẩn ý cao siêu, lạ lẫm. Ngồi khùng trí đói nhìn cuộc thế, Thấy dân mang sưu thế mà thương. Chẳng qua là nam việt vô dương, Nên tai ách xảy ra thảm thiết. Bạc không cánh đổi thai chẳng biết, Vàng bị nghèo mấy chiếc chẳng còn. Mới mấy năm sao quá hao mòn, Mùa màng thất, lính còn theo bắt. Thương hại bấy lê dân đứt ruột, thảm vợ con đói rách đùm đeo gẫm chữ nghèo thường mắc chữ eo trốn bờ bụi lính còn theo bắt nhìn cuộc thế đổi thay quá gắt mái thiên cơ mỗi phút mỗi thai nẻo thạnh suy như thể tên bay đường dinh nhục rủi mai một lát kệ dân của người khùng mọi người tự hỏi đây không phải là bài ca thi phú cũng không phải, thơ dè hay cầu tự đọc kinh, chú. Chứ nào biết đây là giảng kệ do Ngài ứng khẩu và sáng tác. Từ đó tiếng đồn ngày càng gian xa, từ thôn quê hẻo lánh đến thành thị, người đi, kẻ về. Thầy qua nhà ông út Quốc, nhờ bà út giúp. Tôi muốn tổ chức nấu cơm đại khách phương xa, nhưng lo ông cả không vui Nhờ bà Út nấu đãi khách giùm tôi, có được không? Được chứ, có mấy người ăn? Có bốn người, còn người ở gần tự lo. Khi dọn cơm xong, bà Út bước qua gặp Đức Thầy cho hay. Cơm dọn sẵn, tôi coi ai ở xa mời dùng cơm. Ngài bước ra sân, trong là người đông đảo, tìm ra bốn người ở xa. Ít ngày sau, Ngài cũng qua nhờ giúp nữa. Mấy người ăn vậy Tư? và có tám người. Đến lần thứ ba cũng vậy. ngày qua nói với bà Út. Bữa nay có khách xa đông hơn nữa bà Út ơi. Mấy người vậy Tư? Bốn chục người. Rồi, để thím lo. Bà Út tốt quá. Vừa tốn của, tốn công, còn vui vẻ nữa. Mình ăn thì hết, người ta ăn thì còn, không sao đâu. Thôi, bà Út ráng giúp tôi đại khách. Sau này có dịp tôi độ cho bà. Đã tốn công, tốn của, lại không buồn, không mong cầu gì cả. Đáng quý lắm. Thế rồi dòng thời gian cứ trôi lặng lẽ trải qua mấy mươi năm. Biết bao cuộc biển dâu thay đổi sau ngày Đức Thầy tạm vắng. ấy thế mà lời hứa năm xưa được Ngài thể hiện cụ thể như trên. Giúp đời đừng đợi trả ơn, miễn tròn bổn phận hay hơn bạc vàng. Sám giảng quyển 3 thuộc theo lời bà Úc Quốc. Đoạn giảng trên sau này Đức Thầy viết lại. Mùa màng thất, đói đau không thuốc. Kế câu sau, thêm gạo lúa lại tăng giá mắt. Tiếp theo đến mẫu chuyện ăn trộm sám hối. Sau tháng 5 năm Kỷ Mão 1939, tại nhà ông Hương Bộ, làng Hòa Hảo, nơi tổ đình Phật giáo Hòa Hảo, quần chúng khắp nơi tìm tới nhờ trị bệnh, nghe Pháp và xin quy y vào đạo. Trong số có người chuyên nghiệp ăn trộm, bước vào xin thưa chuyện. Thưa Thầy Tư, gia đình con đã ba đời sống bằng nghề trộm cắp. Ông nội cha và con. Nay nghe Thầy giảng dạy đạo lý ở đời, nên con nhận ra điều sái quấy. Nếu không nối nghiệp nhà, sẽ bị đói và mang tội bất hiếu. Nên con xin Ngài cho tiếp tục nối nghiệp nhà, con mới dám quy y vào đạo. Để cảm hóa con người tội lỗi với ngụy lý ấy trở lại con đường thiện lương chân chánh, Thầy từ bi chỉ dạy. Nếu muốn vậy trước khi hành nghề phải niệm Phật ba lần, gọi là đền công khổ chủ làm ra của cải. Người kia vui mừng khôn tả, mãi đến ngày 30 tháng 5 năm Ất Dậu 1945, trong công tác khuyến nông, nhân tiện Đức Thầy làm lễ đưa lư hương từ Tổ Đình về An Hòa Tự, Chùa Thầy. Người cùng tiếp thỉnh lư hương là ông hương trưởng Lê Phát Huynh. Trở lại việc anh đạo chết ngày hôm ấy, lén vào chùa, rình bộ lưu đồng xuống, bỏ vào bao. Chợt nhớ lời Đức Thầy dạy năm xưa, anh suy nghĩ. Chùa là nơi tu hành, bá tánh mỗi khi tới đây cúng lại, nguyện cải ác tùng lương. Mình lỡ vào đây lấy của chùa là của chung, của bá tánh thập phương. Lâu nay mình sống trong đêm dài tâm tối, bằng nghề bất lương, lại được Đức Thầy từ bi giáo hóa, đến nay sao mình vẫn còn gây nghiệp ác. Nghĩ vậy anh vô cùng hối hận, nên bỏ lại bộ lứa đồng. Bây giờ Đức Thầy đang ở phòng tiếp khách. Anh trộm quỳ xuống thưa. Bạch Thầy, con xét thấy lâu nay mình sai lầm, nên chọn nghề khoét dách đào tường, gây khổ đau cho nhiều người. Con sống trên mồ hôi nước mắt của mọi người, Nhờ Thầy từ bi cảm hóa cho con được vào đạo Nay lại dám lén vào chùa Lấy bộ lư đồng Con hối hận Nên bỏ lại trên chùa Xin Thầy bao dung Ngay lúc đó ông Từ tới trình với Đức Thầy Bạch Thầy Bữa nay có ăn trộm vô chùa lấy bộ lư hương Chẳng hiểu sao họ bỏ lại Người ấy bước ra thú nhận người ăn trộm ấy là tôi đây. Đồng thời soi qua thưa với Đức Thầy, xin Thầy chứng minh cho con thành tâm sám hối việc làm sái quấy lâu nay, lại dám cả gan đặt điều kiện với Ngài. Từ nay, nguyện bỏ hẳn nghề bất lương đạo tặc, lo làm ăn chơn chánh. Đức Thầy quan hỷ nhận lời và có lời nhắc nhở. Ác thứ sáu ấy là đạo tặc. Lấy của người sắm ăn sắm mặc, chẳng kể công nước mắt mồ hôi, phá lương dân giả luống bồi hồi, ngày làm lụng đêm lo gìn giữ, trốn pháp luật, tập tành đủ thứ, nào đào tường khoét dách khuân đồ, tội chập chồng đâu biết ở mô, trốn người khỏi, trốn trời sao khỏi. Nay đúc huệ từ bi đã rồi, vào thâm tâm những kẻ gian phi hãy tu thân chừa thói vô nghị của phi nghĩa làm chi xong chuyện luật nhân quả thật là cao diễn suốt cổ kim chẳng lọt một ai vậy ta nên làm việc thẳng ngay cứ bền chí có ngày thông thả quyển khuyến thiện thuật theo lời nguyễn quang lợi Tiếp theo là mẫu chuyện diễn dịch phản ngữ và hán ngữ sang Việt ngữ. Tháng 7 năm nhâm ngũ 1942, lúc Đức Thầy lưu trú tại nhà ông Võ Văn Giỏi, Bạc Liêu, thấy trong quyển Tăng Đồ Nhà Phật có những châu chú mà xưa kia các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni thường đọc trong những sinh hoạt thường ngày đáng ghi nhớ. Đó là những nghi thức tụng niệm của Phật giáo Việt Nam. Đức Thầy diễn dịch tóm gọn cả tinh hoa tư tưởng Phật giáo Đại Thừa, từ Bộ Kinh Hoa Nghiêm, trong số 24 bài, từ Phạn Văn ra Hán Văn. Đây chỉ lấy tiêu biểu bài thứ 15. Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghị, ngã thử đạo tràng như đế châu. Thập phương chư Phật ảnh hiện trung Ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền Đầu diện tiếp túc quy mãn lễ Dịch nghĩa Con đang lại Phật Và Đức Phật là người được lại Cả hai đồng một bản tánh Đó là tánh không Nghĩa là không có tự thể bất biến Cũng do nhân duyên trùng trùng duyên khởi Tác động với nhau mà có Vì cùng một bản tánh nên có sự cảm giao giữa Ngài và tôi, cũng như Bồ Tát với chư Phật là không thể nghĩ bàn. Này con ở trong đạo tràng, rực rỡ, đẹp đẽ, sáng lạng như viên ngọc vô giá. Trong đạo tràng này có vô số mười phương chư Phật. Con thành kính cúi đầu quỳ lại, xin nương tựa Ngài, đấng giác ngộ, được nhà Phật diễn dịch ra kệ văn sự lại Phật vốn không, yên tĩnh, đạo cảm giao khó tính khôn bàn. Nay tôi ở trong đạo tràng, cũng như kết chặt vào đoàn Ngọc Châu, mười phương Phật hiển bầu hình ảnh, có bóng tôi cùng sánh các ngài, từ chân cho chí mặt mày, cúi đầu làm lễ, nguyện dài quy y. Đây là bài diễn dịch tuyệt vời, nay tôi ở trong đạo tràng, cũng như kết chặt vào đoàn Ngọc Châu. Cả đạo tràng là chuỗi ngọc, trong đó có tôi là viên ngọc, cũng sáng, trong đẹp, quý, như thể được gắn vào sâu chuỗi ngọc. Bởi vì ở trong đạo tràng, các ngài và tôi đều có thể tánh là Phật. Có thâm nhập viên mãn vào thế giới quan nghiêm, một là tất cả, tất cả là một, kể cả vũ trụ dạng hữu. Mười phương Phật hiện bầu hình ảnh, có bóng tôi cùng sánh các ngài. Chỉ có quá thân Phật, Bồ Tát mới diễn dịch xuất thần đúng với tinh thần hoa nghiêm, mới chính xác và rất là Việt Nam. Đức Thầy diễn dịch từ chân cho chí mặt mày, cúi đầu làm lễ, nguyện rài quy y. Và đây là nguyên văn bài thứ 16. Phật quan nhất bát thủy, bát dạng tứ thiên trùng, nhược bất trì thử chú, như thực chúng sanh nhục, án phạ tất ba đa mani tó hà. Đức Thầy diễn dịch, Phật thấy chén nước có trùng, bốn ngàn tám dạng muốn dùng cho tinh, nếu không trì chú niệm kinh, khác nào ăn thịt chúng sinh hằng hà. Thuật theo lời tiến sĩ Lê Hiếu Liêm, Thủy Nguyên. Tiếp theo là mẫu chuyện lá thư vấn bằng tiếng Pháp khoảng tháng 9 năm Tân Tỵ 1941, Đức Thầy trú ngụ tại nhà ông Ký Giỏi, Bạc Liêu. Sau thời gian tìm hiểu, thân phụ tôi trực tiếp quy với Đức Thầy. Bấy giờ tôi đậu tú tài toàn phần và đang du học tại Pháp Quốc. Cha tôi điện tính báo cho biết, đồng thời gọi tôi sắp xếp về nước. Cha con tâm sự, tôi có lời khuyên, cha đừng nên theo mấy ông đạo ít học mà lâm vào con đường mê tín dị đoan, hãy ráng lo làm ăn. Mặc dù ông biện giải cách nào tôi cũng chẳng nghe, lại còn tìm cách muốn hạ bệ thầy Tư Hòa Hảo để cho thân phụ tôi hồi tâm, chuyện ý, nhằm chứng minh là tôi nói đúng. Tôi biết được thầy Tư chỉ mới học xong bậc tiểu học, tất nhiên chẳng rành mấy về tiếng Pháp. Trước lúc diện kiến thầy Tư, tôi thức suốt đêm viết lá thơ toàn chữ Pháp để hỏi. Hôm sau, tới tư gia ông Võ Nhân Giỏi, cụ thư ký soái phủ Nam Kỳ, tôi cố thể hiện cử chỉ kiêu ngạo, thế mà lạ thay. Vừa gặp ngài, tự nhiên tôi chắp tay xá dài chẳng dám ngẩng đầu lên. Mặt tôi tái mét, tay chân đều run rẩy, cố giữ bình tĩnh, vẫn không sao giữ được. Thầy Tư lên tiếng, Mời hai cha con ông Tú ngồi ghế. Tội nghiệp ông Tú, phải thức suốt đêm viết thơ cho tôi. Cảm phiền ông chờ một chút nghe. Dứt lời, Ngài xoay sang tiếp chuyện với mấy vị khách có vẻ tri thức tới trước. Có vẻ trí thức tới trước, hồi lâu quay lại nói với tôi, bây giờ ông Tú nghe cho kỹ, tôi trả lời thư của ông đây. Vậy là Ngài đọc một tràng tiếng Pháp không dấp không ngưng, rồi giải thích lại bằng tiếng Việt qua những lời tôi nói trong thư, mặc dù lá thư còn nằm trong túi, khiến cho tôi xuất mồ hôi hàng. Từ đó, tôi tính phục hoàn toàn và theo ngài kháng chiến chống Pháp. Đức Thầy quả là bậc siêu phàm, nên quá giải được phàm tâm hiếu thắng của tôi, và tôi rất tự hào được làm tín đồ của Đức Quỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo thuật theo lời ông Quỳnh Thành Dị, Tú Tài Dị. Tiếp theo là mẫu chuyện, ngày 4 tháng 7 năm Canh Thìn 1940, nhà cầm quyền thực dân Pháp buộc thầy Tư từ bệnh viện Cần Thơ lên Sài Gòn, đi thẳng vào nhà thương chợ quán, nhà thương điên, lấy cớ là chữa bệnh tâm thần. Vừa bước vào cửa, viên chủ quản bệnh viện, y bác sĩ Trần Văn Tâm là ba tôi hỏi ở ngoài xé bao nhiêu giấy thuế thân của người ta rồi, nhưng khi thấy cử chỉ trang nghiêm và tín đồ tới lui thăm, ba tôi mới biết đây là ông đạo, nên đem những điều học được qua sách báo bằng pháp ngữ, vì Phật giáo ra hỏi được nghề giải đáp thông suốt, mạch lạc, thấu lý. Ba tôi rất khâm phục và lưu tâm nhiều hơn. Một hôm như thường lệ, ba tôi vào thăm bệnh, bước vào phòng thấy một cụ già râu tóc bạc phơ nằm trên giường bệnh. Cứ nghĩ là mình đi lộn phòng, nên trở ra nhìn số phòng và số giường, thì không hề sai. Nhưng lạ lùng hơn, ba tôi quay trở vào phòng. Bây giờ chẳng phải là cụ già, mà là ông đạo trẻ do ba tôi trực tiếp chăm sóc. Từ đó, người chính thức quy vào đạo và sau này trở thành một ủy viên trong ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa hảo Trung ương đầu tiên. Bây giờ bà nội tôi lâm trọng bệnh, ba tôi xin Đức Thầy cứu độ. Ngài hỏi, các bác sĩ tiến tâm ở Sài Gòn bó tay hết rồi phải không? Vô phương cứu rồi, nhờ Thầy tế độ cho mẹ tôi. Tôi có thể giúp cho mẹ ông lành bệnh chỉ sáu tháng mà thôi, nửa năm, ông nhớ đấy. Đức Thầy chỉ đưa cho ba tôi tấm giấy vàng và dặn, về nguyện cầu chư Phật rồi đốt lấy tro hòa vào nước lạnh cho bà cụ uống. Nếu không chứng kiến những quyền năng, có lẽ ba tôi không thể nào tin theo, vì ông đang là giám đốc bệnh viện Tây Y. Bà nội tôi bình phục, với ơn cứu tử này, ba tôi làm bản phúc trình gửi lên thượng cấp. Lẽ đương nhiên, đây là bản báo cáo làm bằng pháp ngữ. Trước khi chuyển đi, ba tôi trình đức thầy xem qua, trong đó có câu. Câu này được dịch ra tiếng Việt đây không phải là người điên khùng, mà là vị giáo chủ của nền Phật Pháp chấn hưng. Đức Thầy nói với ba tôi, ông thầy thuốc không nên tỉ chữ Abotre, rồi tự tay xóa chữ Abotre, thay vào đó câu Set on Ponzulon, chữ Ponzulon tạm dịch là chú tiểu, đây là thuật ngữ mà ba tôi thường gọi lúc Đức Thầy mới vào viện. Ngài cho ba tôi biết thêm, ông thầy thuốc càng đề cao tôi bao nhiêu, thì thực dân Pháp càng làm khó dễ và chúng nghi ngờ nhiều hơn, cho nên cứ gọi như buổi đầu. Lời dặn dò của Đức Thầy nhắc nhở ba tôi là bài học thể hiện đức tính khiêm nhường, khôn ngoan, giả dại. Bước ra đường ăn nói thiệt thà, dầu khôn khéo cũng là giả dại. Nếu tranh đương ắt ta bị hại, thêm sa cơ lại bị xích xiền. Vì đời nay chúng nó dụng tiền, ít ai dụng chữ nhân, chữ nghĩa. Giác mê tâm kệ, thuật theo lời ông Trần Kim Thiện, trưởng nam của bác sĩ Trần Văn Tâm. Tiếp theo là mẫu chuyện, viết chữ Hán, Nho. Mới đó mà đã nửa năm trôi qua, thân mẫu tôi trở bệnh trầm trọng, không kể đêm khuya, tôi vào bệnh viện gặp Đức Thầy. Cầu xin Thầy cứu độ cho mẹ tôi thoát cơn bạo bệnh. Đức Thầy hỏi, ông còn nhớ lời tôi dặn trước kia chứ? Tôi chỉ cứu căn chứ không thể cứu số. Đến nay, mẹ ông đã khỏi bệnh sáu tháng chưa? Bạch Thầy đúng rồi, nhưng tình mẫu tử thiên liêng bao giờ con cũng cầu mong cho sóng lặng gió dừng. Kính xin Thầy thương mà cứu mẹ con. Cảm động trước tình người hiếu tử, Đức Thầy hỏi, Bà cụ suốt đêm không ngủ được phải không? Dạ phải. Đức Thầy kê toa, từng nét chữ nho sắc sảo, nhanh nhẹn, nhảy múa dưới ngòi bút, chạy trên trang giấy. Tôi liên tưởng đây là Đức Thầy đang cho mẹ tôi lá bồ mạng qua bàn tay quyền diệu của Ngài. Tới đây, vừa lúc Đức Thầy buông viết xuống, Ngài cho biết nếu 11 giờ đêm nay bà cụ qua được Thì mạng sống mới còn hy vọng Bằng không thì ông nên xem như là đã tận nhân lực Sáng ngày tôi đến trình với Đức Thầy Thưa mẹ con đã mất Đức Thầy hỏi Bà cụ chưa kịp uống thang thuốc đó phải không? Dạ, thuốc sắc chưa tới thì mẹ con trút hơi thở đúng 12 giờ khuya. Ông hãy bình tĩnh lo hậu sự cho bà đó là quy luật. Đức Thầy từng cho biết, nhiều phương thuốc ngừa sao ngăn trước, mà cũng không thoát luật tuần quần. Dầu ở nơi cùng cốc thâm sơn, chẳng trốn lánh tử thần cho khỏi. Khuyến thiện, thuật theo lời ông Trần Văn Tâm, Giám đốc Bệnh viện Nhà Thương Chợ Quán. Nói tiếng Nhật Tôi đã chứng kiến nhiều lần thực dân Pháp và bọn Việt Giang ức hiếp đồng bào ta. Thừa thế mạnh của người Nhật, nên tôi học làm thông ngôn cho quân đội Nhật, hầu có cứu giúp dân mình. Khoảng cuối năm Giáp Thân 1944, tôi tìm đến văn phòng nhà số 150 đường Lơ Phèo ở Sài Gòn, ý kiến Đức Thầy. Thấy trong tay Ngài đang cầm cuốn Conversation Japanese, còn đang thưa chuyện thì có viên quan ba, sĩ quan đại quý Nhật Bổn đến xin nhập nghề. Tôi định tháo lôi nhưng Đức Thầy không cho, bảo, cứ ngồi lại đó. Mở đầu câu chuyện, viên sĩ quan Nhật nói, nói theo câu chuyện bữa trước, hôm nay chúng tôi muốn được tiếp nhận ý kiến của Ngài. Tôi đã nói là tôi không có ý kiến gì. Người Pháp đã một lần cho rằng tôi hoạt động cách mạng chống họ, nên họ làm khó dễ đủ điều. Bây giờ không lẽ các ông buộc tôi phải thêm một lần hoạt động chống Nhật nữa sao? Tín đồ của tôi chỉ biết tu nhân học Phật, còn tôi lo việc cứu nhân độ thế mà thôi. Suy nghĩ một phút, viên sĩ quan xoay sang ngỏ ý muốn tôi tránh mặt để cho hai người trao đổi chuyện bí mật. Tôi hỏi ý và được Đức Thầy cho phép lui ra để hai người trực tiếp nói chuyện. Di Ngoan Ba không nói được tiếng Việt. Nửa giờ sau, Đức Thầy tiễn chân viên sĩ quan ra tận cửa, Ngài tươi cười nói với tôi, Tôi vừa học tiếng Nhật lúc nãy, Bây giờ có dịp xài tới liền, Nhưng không biết nó Yoto hay Yoto Nai đây nữa chứ. Thực theo lời ông Minh Nguyên. Tiếp theo là mẫu chuyện. Chắc không, tôi có tâm nguyện gặp bác bảy Nguyễn Chi Diệp, người có túc chuyên bên Đức Thầy, mong được học hỏi nơi bác những trải nghiệm trong tu hành, đúng theo tôn chỉ học Phật tu nhân, và tôi được như ý. Trung tuần tháng 5 quý sửu 1973, tôi lên viếng tổ đình Đức Quỳnh Giáo Chủ cùng số đồng đạo duyên mai cho tôi gặp bác Bảy và xin nghe chuyện bác được Đức Thầy dạy chỉ. Bác vui vẻ kể lại, ngày nọ bác bệnh khá nhiều nhưng đã thuyên giảm nên buổi tối bắt chạy xe đạp lên tổ đình biến thăm Đức Thầy. Sau khi vào chỉnh lễ tổ đình xong, trở ra, Đức Thầy ngồi bên chiếc trường kỷ cùng các lão đồ khác. Chờ bác ngồi xuống, Đức Thầy có lời khuyên bác. Thôi Hương Quảng ăn mặn lại đi. Bác trả lời, bạch Thầy, tôi cương quyết ăn chay trường cho tới khi bỏ sát. Đức Thầy nhìn thẳng bác nói tiếp, ông Hương Quảng dám cãi lời tôi sao? Tôi đâu dám cãi lời Thầy, nhưng đã phát nguyện trường chay giới sát cho đến cuối đời trước tam bảo rồi thưa thầy có chắc không thưa chắc thầy gạn hỏi và tôi đáp y như thế ba lần bây giờ đức thầy cười và có lời sách tấn nếu có ý chí dũng mãnh sao về tây phương cực lạc trước chờ thầy từ đó bác hạ thủ công phu đến giờ phút cuối vẫn không quên niệm phật và ra đi trong thanh thản Thật vậy, có lập trường tu tiến diễn chắc thì luôn được Đức Thầy trợ trưởng như lời Châu Ngọc sau đây. Gió đưa nhầm đúc đêm thanh, lời ta dạy dỗ như nhành ghẹo chim. Giọng Bắc Hòa Nam thuật theo lời của anh Nguyễn Quyền. Tiếp theo là mẫu chuyện đọc tư tưởng. Sau nhiều lần nghe Đức Quỳnh giáo chủ đối đáp với các thức giả, chánh trị gia Ngày kia, khoảng trung tuần tháng 2 năm Ất Dậu 1945, một thức giả tìm tới văn phòng Đức Thầy, làm việc ở số 38 đường Michel, Sài Gòn tiếp kiến. vì ấy hỏi, xin Ngài chứng minh hay giải thích cụ thể có tính khoa học về việc Ngài đọc được tư tưởng của người khác. Đức Thầy vui vẻ cho máy biết. Tôi ví như cái máy thu thanh, radio nhạy cảm và mạnh hơn máy thu thanh của người khác. Bởi khi tiếp chuyện thì những ý nghĩ trong trí thể hiện thành những làn sóng tivi âm tần mà mấy người bình thường ví như cái máy thu thanh yếu nên không thể bắt được những tần số của làn sóng đó. Còn tôi như cái máy thu mạnh siêu tần số và âm lượng nhạy cảm hơn nên thu bắt được làn sóng tư tưởng của người đối diện có người còn gọi đây là giác quan thứ sáu. Vị học giả này nghe xong, gật đầu chấp nhận và từ giả. Trích trong quyển Thất Sơn Màu Nhiệm Tiếp theo là mẫu chuyện Đất chết nằm ở đâu? Ngày 24 tháng 5 năm Ất Dậu 1945 Đức Thầy về Đài Thuyết Pháp trong dinh quận đường Tịnh Biên, Châu Đốc sau đó, tôi thỉnh Đức Thầy về, phái đoàn về nhà tôi. Đức Thầy nhìn lên nóc nhà, rồi nhìn ra ngoài sân hồi lâu Ngài hỏi. Tôi đố mấy ông, người chết nằm dưới đất địa tán, vậy đất chết nằm ở đâu? Chờ hồi lâu, không nghe ai trả lời. Ngài lặp lại lần thứ hai cũng như lần trước, mọi người đều im lặng. Đức Thầy giải thích, đất chết nằm trên đầu mình, chứ nằm ở đâu? Vừa nói, Ngài chỉ tay lên mái ngói nóc nhà, các tín đồ một phen thích thú về tài biện luận của Ngài. Thuật theo lời ông Đặng Văn Sò ở tỉnh Biên. Tiếp theo là mẫu chuyện cạn đìa mới biết. Lúc Đức Thầy chưa bị nhà cầm quyền thực dân Pháp bắt buộc, rời khỏi làng quê Hòa Hảo. Ngày nọ, bá tánh Đọc Phương ra về gần hết, chỉ còn lại số tín đồ thường xuyên thân cận Ngài hỏi, đố các ông, người ta đắc địa bắt hết cá, còn sót lại con gì? Chờ đợi hồi lâu không ai lên tiếng, Đức Thầy giải thích, có khó gì đâu, sau khi chờ bắt hết cá dưới đìa, thì còn sót lại con lương, vì nó chui sâu dưới lớp trịnh. Lời giải thích này có ý nghĩa sâu xa, chỉ những ai chạy theo công danh, hình tướng hay phong trào, thì không sao tồn tại, cũng đồng âm, đồng nghĩa, với chữ lương hiền. Dân gian có câu, cạn đìa mới biết lóc tre. Mọi người có vẻ mặt suy tư về ẩn ý trên của Đức Tôn Sư. Ta đây dường thể như lương, cứu dân chẳng nệ nắng sương lắm đầu. Dặn dò bổn đạo. Tiếp theo là mẫu chuyện Phấn trắng viết chữ đỏ. Một ngày mùa hè năm 1945 tại văn Hồng ở Sài Gòn, anh em ngồi lại đọc lên bốn câu. Lời truyền sống như bài toán đố, ai biết tầm thì đặng hưởng nhờ. Giác mê tâm kệ, anh em tín đồ ngồi bàn mãi nhưng không hiểu ý bài toán đố Đức Thầy dạy trong quyển tư có ý nghĩa ra sao. Ngay lúc ấy, Đức Thầy từ trên lầu vừa xuống, một đồng đạo lên tiếng nhờ Thầy giải thích. Đức Thầy lấy cây phấn trắng đưa lên hỏi mọi người. Có ai cầm cục phấn trắng này viết chữ đỏ được không? Nghe thầy nói thì nghĩ đây là chuyện lạ lẫm nên nói. Nhờ thầy giải thích cho chúng tôi hiểu chung. Ngài lại tấm bảng cầm phấn trắng, vừa viết chữ vừa đọc lớn, đờ o đo hỏi đỏ. Bây giờ mọi người mới dở lẽ cười rộ lên, bày tỏ thán phục. Đức Thầy cho biết, đã bảo đó là toán đố mà. Thuật theo lời ông Võ Như Sanh. Tiếp theo là mẫu chuyện bài toán đố một hai lần hai bằng ba Sau hai tháng công tác khuyến nông kết thúc, Đức Thầy trở về Sài Gòn. Bây giờ các đồng đạo sắp xếp nơi ở mới và đặt văn phòng tại đường Michel. Tôi từ Châu Đốc lên báo cáo công tác giáo sự, được Đức Thầy cho lưu lại thời gian. Ngày nọ, khoảng 10 giờ sáng, tôi được phân công tiếp đãi ba vị khách là người học thức cao, và từng đọc giảng do Đức Thầy sáng tác. Qua đàm đạo, mọi người đưa hai câu giảng. Lời truyền sấm như bài toán đố, ai biết tầm thì được hưởng nhờ. nguyễn Tư, mọi người luận bàn so nổi, vẫn chưa ngã ngủ. Đang lúc chưa tìm ra lời giải, từ trên lầu đi xuống, Ngài hỏi, các ông bàn luận việc gì mà sôi nổi đó? Tôi, xã bộ, đứng lên đáp, Thưa Thầy, chúng tôi tìm hiểu ý nghĩa về hai câu giảng toán đố do Thầy viết trong quyển tư Giác mê tâm kệ. Được, vậy là tốt, sẵn đây tôi đố các ông, hai lần hai là mấy? Hai lần hai là bốn, thưa Thầy. Không phải, đó là cả ông tính theo cửu chương, toán nhân, em học trò nhỏ tính cũng được, nhưng đây là toán đố mà, tính lại đi. Nói dứt lời, Đức Thầy ra trước sân ngắm mấy chậu kiển, còn lại Ông ba ông khách và số tín đồ Mọi người bóp trán suy nghĩ Vẫn chưa ra đáp án Chừng năm phút sau Ngài trở vào hỏi tiếp Sao các ông tính được chưa Bạch thầy vẫn chưa được Để tôi nói mí cho các ông nắm ý Hai lần hai là ba đó Nói là ba Chứ không là bốn nghe Đây là bài toán đố Chứ không phải là cửu chương Cho các ông tính lại đó Đức thầy lên lầu Mọi người cũng cố sức tìm hiểu Ít phút sau Ngài trở xuống hỏi Sao nãy giờ có ai tính ra chưa Chúng tôi tính không ra Nhờ thầy giải cho anh em đọc thêm Có khó gì đâu Đây các ông nhìn theo tôi Đoạn Ngài cầm tờ giấy nhỏ Đưa lên Vừa xé làm hai để xuống và nói Đây là một lần hai Rồi để tờ giấy xuống bàn Cầm tờ giấy kia xé làm hai Vừa nói đây là hai lần hai. Để tiếp nửa miếng giấy xuống mặt bàn, còn lại nửa tấm giấy Đức Thầy vừa đưa lên vừa xé hai, rồi đặt cả hai tờ giấy xuống và nói tiếp, hai lần hai là ba. Các ông xem chỉ coi có phải hai lần hai là ba không? Đâu phải hai lần hai là bốn, đố mẹo mà. Mọi người có mặt vỗ tay tán dương, thuật theo lời ông Lê Công Bộ, Tiếp theo là mẫu chuyện Bài Toán Đố 2 Đầu tháng Giêng năm Bính Túc 1946 Đức Thầy ở Sở Chỉ huy bản danh tại miền Đông Nam Bộ kháng chiến chống Pháp Bên cạnh các chiến sĩ liên khu Bình Xuyên Một hôm, nhân lúc rảnh việc quân cơ Các chiến sĩ hòa hảo cùng luận bàn đạo lý Một hôm, nhân lúc rảnh việc quân cơ Các chiến sĩ hòa hảo dân xã cùng luận bàn đạo lý lần đến câu lời truyền sấm như bài toán đố anh em luận coi ý câu giảng này thầy dạy ra sao mọi người kể suy diễn ý này người cho là ý kia trên 10 phút chẳng ý kiến nào được đồng tình mai đầu đức thầy vừa đi công tác về tới thấy mọi người xôn xao bàn luận ngài hỏi anh em bàn luận việc gì sôi nổi vậy bạch thầy anh em đang bàn về ý bài toán đố trong sám giảng quyển tư của Thầy, nhưng chưa tìm được ý. Vậy tức là vẫn chưa tìm ra, và chưa, xin Thầy giải thích dùm. Đức Thầy tươi cười nói, tôi cho anh em biết một phần, rồi tự mỗi người sắp xếp mà làm nghe. Đây là bài toán cộng, chứ không có gì khó khăn hết. Nó gồm có tám con số tám anh em sắp xếp lại, làm sao cộng cho được một ngàn là đúng. Đức Thầy bước vào phòng đóng cửa lại. Ở ngoài, kẻ ngồi xuống viết trên mặt đất, người lấy viết xoay qua sửa lại, nhưng không sao được một ngàn. Hồi lâu, Đức Thầy bước ra hỏi, nãy giờ có ai tính được, ra trình bài coi. Thưa Thầy, chúng tôi sắp xếp cách nào cũng vẫn không đúng một ngàn, xin Thầy giải cho. Đức Thầy đi tới tấm bảng, tay cầm cục phấn để sẵn. ngày sắp hàng đầu ba con số 8, hàng thứ gì hai con số 8 theo hàng chục và đơn vị, còn lại ba con số 8 sắp xuôi theo hàng đơn vị, cộng lại thành một ngàn như sau. Một tràng pháo tay hòa với tiếng cười chừng một phút, đợi tiếng cười dứt, Đức Thầy cho biết đây mới là phần sự của bài toán, còn phần lý của nó trong tôn chỉ hành đạo, tôi có viết trong tám điều răng cấm nếu tín đồ nào giữ được trọn không vi phạm dầu một việc nhỏ, một cách kỹ lưỡng, tất được một ngàn việc phước nhân. Một ngàn việc phước nhân đó có hiệu năng đưa mình đến dự hội Long Hoa, sống đời Thượng Quân Thánh Đức. Nghe xong tất cả yên lặng suy nghĩ lời giáo huấn của Đức Tôn Sư, Đức Thầy trở lên văn phòng. Thực theo lời kể của ông Trần Văn Tươi, sáu Rớt. Tiếp theo, đến mẫu chuyện Bài toán đố Tôi, bác sĩ Trần Lũy, nguyên quán làng Mỹ Lôn, chợ mới, Long Xuyên Tốt nghiệp y khoa tại Paris, Pháp Diện kiến Đức Bình giáo chủ khoảng từ năm 1940 Tôi nêu câu hỏi Xưa Phật Tổ Thích Ca dạy các sa môn xuất gia có đến 250 giới và 348 giới. Còn Ngài dạy tín đồ thời nay chỉ có tám điều răng cấm liệu có ít lắm không tuy tôi dạy tín đồ tám điều răng nhưng nếu họ hành y từ thô tới tế sẽ trở thành một ngàn giới cấm ông bác sĩ có thể sắp bài toán đố sao cho ra được một ngàn điều mới thấy dịu dụng mà tôi dạy cho tín đồ trong sấm giảng nhân tiện đây tôi đố các ông làm bài toán gì có tám con số tám thành một ngàn như lời tôi viết. Lời truyền sấm như bài toán đố. Trong khi tôi làm tính đủ cách ngược xuôi, trên dưới vẫn chưa tìm được đáp án. Lúc ấy Đức Thầy giải thích. Này ông bác sĩ, bài toán đố có tám con số tám, Nếu cộng năm hàng theo đơn vị sẽ thành một ngàn cách sắp như sau. Hàng đơn vị 5 con số 8, hàng chục 2 con số 8 và hàng trăm một con số 8 cộng xuống là 1 ngàn Chính nhờ cuộc gặp lý thú mà tôi trở thành tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thuật theo lời của bác sĩ Trần Lũy Trạch Giá. Tiếp theo là mẫu chuyện bài toán đố. Ngày kia, khoảng trung tuần tháng 2 năm Ất Dậu 1945, một thức giả tìm tới văn phòng Đức Thầy ở số 38 đường Miss Sài Gòn, tiếp kiến đem theo quyển sấm giảng do Ngài sáng tác, hỏi Tôi đã xem quyển sấm giảng này do ông viết nhưng có điều thắc mắc. Sao các tôn giáo, ai dạy đạo cũng cấp cho tín đồ của mình một lòng phái, còn ông Tư thì không. Nhìn thức giả, Ngài ôn tồn đáp. Tôi không phát lòng phái cho tín đồ là có lý do. Vì tôi biết sau này xảy ra chuyện không hay cho bổn đạo mình, nên không chủ trương phát lòng phái. Thưa ông Tư, ông không phát lòng phái, nhưng ông truyền khai đạo Pháp, khắp nơi ai cũng quy y theo, đông quá, biết ai là ai? Rồi khi đạo lan khắp năm châu Thì làm sao ông biết ai là tín đồ mà lửa chứ Bởi trong sấm giảng ông có dạy Kẻ xa xôi có lòng ái mộ Xem kệ này tu tỉnh tại nhà Nguyễn Tư Đức Thầy tươi cười giải thích Tôi đã nói với ông rồi Khi xưa Phật Thầy Tây An phát lòng phái Vì thời gian còn xa Nay tôi ra đời khai quá Gần thời gian lập hội lắm Tôi cho ông biết, đến hội Long Hoa, người hung người hiền đều có mặt, đặng có thưởng có phạt. Vì vậy nếu tôi phát lòng phái cho tín đồ như ông thắc mắc là ông vô tình giết tín đồ của tôi. Tôi đã thắc mắc, sao ông Tư khiến cho tôi càng thêm thắc mắc là tôi vô tình giết tín đồ. Xin nói rõ hơn. Nè, tôi nói cho ông biết, tới hội Long Hoa người hung và người hiền đều có mặt. Nếu tôi phát lòng phái cho tín đồ, thì khi tới hội, người hung đón đường họ giết tín đồ để giật lòng phái. Cho nên tôi không chủ trương phát lòng phái là lý do này. Trầm ngâm hồi lâu, vị thức giả hỏi tiếp. Ông nói vậy cũng phải, nhưng làm sao ông nhận ra ai là tín đồ chân tu của mình? Dễ lắm, ai mà giữ tám điều răng cấm là tín đồ của tôi. Thưa ông Tư, theo tôi được biết, những ai theo đạo Phật, nếu tại gia, thì giữ tam quy ngũ giới, xuất gia, chưa đủ tuổi, thì thọ giới sa di, thập giới. Còn người đủ 20 tuổi trở lên, điều kiện thọ cụ túc giới, nam thọ 250 giới, nữ 348 tới 500 giới. Thọ nhiều giới như vậy mới thành Phật. Còn Tính đồ, thọ có tám giới thì thành cái gì? Tám điều răng cấm, tâu dạy Tính đồ có dịu dụng, nhiếp quá một ngàn giới của Phật tổ xưa dạy. Tôi tỉ dụ cho ông dễ nhận thức. Ông không chịu vô nhà của người ta mà đứng bên ngoài cửa thắc mắc bên trong tủ bàn ghế làm bằng cái gì ông chủ nhà thành thật nói là cây danh mộc, chắc cẩm. Nhưng ông không chịu, như vậy có đúng không? Để chứng minh cụ thể, tôi cho ông tám con số tám tượng trưng tám điều răng cấm. Ông tự do làm các phép tính, miễn sao ra được một ngàn giới là đúng. Đó chính là sự siêu màu của tám điều răng. Đức Thầy đưa ông tấm giấy viết và nói Tôi đố ông làm sao ra cho được một ngàn Nói xong Ngài đi lên lầu Ông khách ngồi lại chăm chú tính toán hồi lâu Đức Thầy trở xuống hỏi Sao rồi? Ra được một ngàn chưa? Đây là bài toán đố Chứ không phải là toán nhân nha Ông khách đứng lên nói Tôi chắc là mình không sao làm được Tại ông chưa hành cái đạo của tôi dạy Thì làm sao làm được Thôi để tôi làm cho ông xem. Trước hết, viết năm con số 8 một dọc theo hàng đơn vị. Rồi viết hai con số 8 hàng kế là hàng trăm. Xong, gạch dưới rồi cộng lại như sau. 5 lần 8 là 40. Viết con số 0. Giữ con số 4. 2 lần 2, 2 lần 8 là 16. Cộng số 4 giữ là 20 viết con không giữ con số 2 còn 8 cộng với số 2 giữ là 10 tổng cộng là 1 ngàn ông khách vỗ tay quan nghênh đức thầy nói tiếp đây là tôi lấy sự diễn lý cho ông thấy rõ bây giờ tôi nhờ ông làm thêm một bài toán nữa đây là bài toán nhân ông lấy bốn quay nghi đi đứng nằm ngồi rồi nhân cái 250 giới của tỳ kheo Thử coi ra bao nhiêu Vị thức giả sắp ra 250 nhân 4 bằng 1 ngàn Là quay nghi tế hành Ngài cho biết Người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo của tôi Chỉ hành tám điều răng cấm Mà diệu dụng như thế Người thức giả bái phục Và xin từ giả ra về Thật theo lời ông Lê Văn Phú từ Tho Tiếp theo là mẫu chuyện bài toán đố. Chị Ba Năng xã Hòa Lạc, Tân Châu, tức thi sĩ Hoàng Lan, kể câu chuyện khá lý thú. Chồng chị rất giỏi toán, quê Vĩnh Hanh, Trà Kiết. Khoảng hạ tuần tháng 8 năm kỷ mão 1939, nghe thầy Tư Hòa Hảo ra đời dạy đạo, anh qua Hòa Hảo tìm hiểu cho rõ thật hư. Đến nhà ông cả, thấy bà con khắp nơi, tới khá đông. Anh chưa kịp hỏi gì, thì thầy Tư nắm tay mời ngồi nơi trường kỷ trong nhà khách. Thầy Tư nói, biết ông rất giỏi toán. Đâu ông thử làm bài toán chia số 188, rồi chia trên 100, dưới 100, xem có được chăng? Tôi không trả lời được hay không, nhưng vẫn lấy giấy, viết sắp số, mãi vẫn không được nên lên tiếng tôi xếp chia không được xin chịu thua nhờ thầy tư chỉ cho tôi hiểu có gì khó đâu ông coi đây vừa nói thầy tư lấy giấy viết sẵn trên bàn rồi viết con số 1 dài ra rồi viết tiếp hai con số 8 liền